1 thì anh em có thể vào cái kèo 0.5 0.75 thì cái tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn anh em đầu tư là anh em chơi là anh em phải chơi như vậy thì cái tỷ lệ anh em ăn nó mới cao còn anh em chơi qua thầu qua cò giống như anh em à, anh em nuôi cho mấy thằng đó nó mập chứ anh em chả có lợi ích gì chả có ăn được mấy thằng đó khi nào nó ra kèo cho anh em là nó biết anh em đá cái gì luôn mà thì bởi vậy mình mới khuyên anh em vào nhóm của mình chơi để mình hướng dẫn anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được hiệu quả nhất có thể nha thì bây giờ mình sẽ vào mình nhận định cho tất cả anh em một cái trận thêm một cái trận ngày 29 nữa nha anh em đó là cái trận giữa Scotland và Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 11 giờ 45 à, ngày 29 tháng 3 nha anh em thì hiện tại à, trên vị trí bảng xếp hạng của FIFA thì thằng Tây Ban Nha đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA. Còn trong khi đó thằng Scotland đang đứng vị trí thứ 42 trên bảng xếp hạng FIFA. Thì anh em thấy thằng Tây Ban Nha này đang rất là tốt trên bảng xếp hạng FIFA là đang cách uh, cấp bậc rất là cao so với um, Scotland nha anh em. Còn trong khi đó các bảng xếp hạng mà vòng loại Euro thì anh em thấy thằng Scotland đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng à, với 3 điểm và 3 bàn thắng sau một trận nha anh em. Còn trong khi đó Tây Ban Nha cũng vẫn có 3 điểm và 3 bàn thắng sau một trận nhưng mà à, trận này Tây, Tây Ban Nha gặp Scotland để tranh cái vị trí đầu bảng để nắm chắc cái vé đi vào vòng trong thì à, nói chung năm đội thì có lượt đi lượt về tới 8 trận lần nha anh em thì anh em có thể à, có thể à, canh những cái lượt đầu thì anh em đá mạnh tay vào tài và trên còn lượt về thì anh em cứ riêu riêu anh em đá ít và anh em phải có cái giống như anh em phải có biết cái cách được em anh em nhận định của trận đấu anh em chơi nó mới chuẩn xác giống như anh em đang chơi ngoài lan man chơi một mình thì nhắn tin cho mình bữa giờ em chơi một mình em ngoài thua quá anh ơi anh giúp em cho em vào nhóm chơi ok nếu mà em muốn vào nhóm của anh á, thì em cứ um, anh cho em vào không thu đồng lọc đồng phí nào hết nhưng mà quy định của nhóm anh á, là phải đăng ký cái trang bên anh để anh hướng dẫn cho kèo cho anh em dễ nhiều khi mình cho kèo gốc anh em muốn vô nhóm mình mà anh em đang chơi ngoài rồi mình cho kèo góc ở ngoài anh em đâu đá góc được đâu bởi vậy nhiều khi vô trang vô nhóm của mình tại sao anh em hỏi và lại khó như vậy nhưng mà không khó anh em đăng ký trang anh em chơi rất là dễ anh em kiếm lợi nhuận một ngày rất là dễ luôn nha thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà đội thành tích gần nhất của hai đội luôn nha anh em thì anh em thấy thành tích gần nhất của thằng Scotland vừa thắng thằng đảo ship với cái tỷ số là 3-0 hồi tối hôm qua mình có nhận định đưa kèo nhóm cho tất cả anh em đó anh em thấy Scotland đá hồi tối qua rất là thuyết phục rất là hay ăn thằng à, đảo ship với cái tỷ số là ba không trước đó nữa thì à, giao hữu giao hữu với cái thằng à, tu cây á thì thằng Scotland đã thua với cái tỷ số là 2-1 còn trước đó nữa trước đó cái dòng mà giao hữu World Cup á thằng à, Scotland nó có một cái phong độ rất tốt trên cái dạng mà dòng loại à, World Cup nha anh em thì trước đó anh em thấy à, dòng loại World Cup á, thì thằng Scotland đây anh em thấy nè thắng thằng America với tỷ số 2-0 thua thằng à, Ireland với cái tỷ số là 3-0 nhưng mà thắng thằng Algeria lượt về tỷ số là 4-0 thắng luôn cả Ukraine luôn nha anh em thì anh em thấy cái phong độ mà trong cái đợt à, mà vòng loại à, vòng loại World Cup á, thì thằng chỉ có lên có cái phong độ rất là tốt nha anh em còn bên phía thằng Tây Ban Nha thì anh em thấy Tây Ban Nha tuy cái trận khởi đầu của nó trong cái vòng bảng Euro thì rất là tốt thắng thằng Na Uy với tỷ số là 3-0 nhưng mà anh em thấy trước đó trước đó thằng à, Maroc này trước đó để thua trong cái bảng trong cái dòng đấu World Cup á, thì anh em thấy thua Maroc nè thua Nhật Bản thậm chí tới Nhật Bản mà thằng à, Tây Ban Nha còn để thua với tỷ số là 2-1 thì anh em thấy cái phong độ của Tây Ban Nha trước đó trước đó là 2022 á thì phong độ của Tây Ban Nha trả ra ôm gì hết nha anh em thì gần đây Tây Ban Nha sẽ quyết tâm nắm chắc cái vé đi để đi vào vòng trong trước đã còn à, vào à, euro muốn đá sao đã, còn giờ bây giờ muốn chắc, nắm chắc cái vé đi vào vòng trong trước đã nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà đối đầu của hai đội trong hai lần đối đầu gần nhất của thằng Tây Ban Nha và thằng Scotland. Thì anh em thấy trong hai lần đối đầu gần nhất thì Tây Ban Nha đều thắng với cái tỷ số cách biệt từ hai bàn đến ba bàn. Nhưng mà hai thằng này kỵ màu nhau gặp nhau lần nào cũng từ bốn bàn thắng đấu lên nha anh em, bốn bàn thắng đến năm bàn thắng. Thì cái trận này anh em có thể đầu tư vào cái mã tài được nha. Thì đó anh em thấy trong cái lịch sử hai này gặp nhau từ 4 đến bàn thắng đến 5 bàn thắng thì anh em có thể đầu tư vào một cái mã tài rất là ok nha anh em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 thì cái trận này anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Tây Ban Nha chấp 0,75 được còn tài xỉu thì ra sân thì mình sẽ cập nhật à, cái đội hình lên cho tất cả anh em rồi mình sẽ cho anh em cái kèo tài xỉu thì à, tại sao mình cho anh em nằm cái mã kèo à, hàng Tây Ban Nha chấp 0,75 thì anh em thấy trên cái vị trí trên cái bảng xếp hạng của thằng Tây Ban Nha thì anh em thấy thằng Tây Ban Nha đang đứng cái vị trí dưới thằng Scotland thì trong cái bảng đấu này gồm có ba đội mạnh đó là thằng Na Uy nữa nè nè Scotland Tây Ban Nha thì um, trận này nếu mà Tây Ban Nha thắng được thằng Scotland thì Tây Ban Nha nắm chắc cái vị trí đầu bảng và nắm chắc cái vé đi vào vòng trong luôn anh em thì mấy cái đội này không có nghĩa lý về tới Tây Ban Nha hết thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo Tây Ban Nha chấp 0,75 được nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em luôn thì cái đó là phần phân tích của mình thì đây là cái phần chốt kèo nha anh em anh em có thể nằm Tây Ban Nha nè Tây Ban Nha chấp 0,75 nhưng mà hiện tại là anh em nào chơi trang thì anh em có thể gồng cho mình gồng kèo cho mình nha anh em gồng kèo là có thể chờ kèo nó tụt xuống ra sân chừng 10 phút hoặc là 7 phút thôi anh em là kèo nó sẽ tụt xuống 0.5 thì anh em bảo kèo Tây Ban Nha chấp 0.5 cho mình thì tại sao mình cho anh em cái kèo Tây Ban Nha chấp 0.5 thì cái trận này mình dự đoán thằng Tây Ban Nha nó sẽ ăn tầm 1-0 đến 2-1 thì anh em có thể à, ăn tầm 21 nha anh em thì anh em có thể vào cái mã kèo hàng Tây Ban Nha chấp 0.5 thì cái tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn còn anh em vào 0,75 á thì giống như kèo nó đá ra sân nó ăn tầm 10 hoặc 21 á thì anh em chỉ ăn được đúng nửa kèo thôi còn anh em gồng anh em chờ kèo thì anh em có thể hút được trọn kèo còn góc rặn á thì anh em cứ vào cái mã tài góc 9.5 cho mình anh em vào cái mã tài góc 9.5 cho mình còn cái um, hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã tài đi hiệp 1 mình dự đoán sẽ có một bàn thắng một bàn thắng dành cho Tây Ban Nha. Bởi vậy um, anh em cứ vào cái mã tài hiệp 1 0.75 cho mình nha. Thì đó là cái phần nhận định của mình trong cái trận giữa Scarlett và Tây Ban Nha Thì anh em nào mà đã xem được mấy cái video trước mình nhận định cho tất cả anh em rồi Thì anh em cứ việc à, liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình hoặc là Telegram của mình Mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em một cái cách vào nhóm của mình để anh em có nhiều mã kèo để anh em đầu tư hơn nữa Chứ hiện tại mình nhận định cho tất cả anh em mình chỉ nhận định sơ lược những trận hay hay thôi Còn